gió lạnh mây trắng bay Nhìn quanh tôi một chủng núi cao Hoa vào mây trời bát ngát Đường tôi đi một ngàn sắc hoa Con suối reo gọi mời Người phương xa hay cùng đến nơi Tây Bắc khi xuân về Lọc non gương mình đón nắng Đón mùa xuân ghé qua Dùng bậc thang từ xa xa rừng đào hoa ban thơm ngát ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình ai cũng sẽ đến một lần đến nơi tây bắc khi xuân về sương buông hòa vào ánh nắng gió lạnh mây trắng bay nhìn quanh tôi một chùm núi cao hòa vào mây trời bát ngát đường tôi đi một ngàn sắc hoa con suối reo gọi mời người phương xa hay cùng đến nơi tay bắc khi xuân về lọc non gương mình đón nắng đón mùa xuân ghé qua dồn bậc thang từ xa xa rừng đào hoa ban thơm ngát ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình ai cũng sẽ nên một lần đến nơi tây bắc khi xuân về xuân về trên rừng núi trên rừng núi nâng chén ta chúc mừng cầu một năm bình an ấm no cho bàn làng xuân về trên rừng núi mong suốt năm được mùa để làng ta được ấm